giờ mình bắp vô thùng nữa các bạn ơi nhiêu đây là đủ ăn rồi trời ơi còn mấy con sao Tì, bóc vô thùng đi tí gom gom vô thùng ấy gom vô nói chung mà, ừ. cái này mình thu hoạch được à, bao nhiêu mấy ai nói chung cũng không được nhiều cho mấy nhưng mà cũng được, à, cũng được à, trên cả mười mấy con mấy con đổi chừng cả một ký ngoài hai ký đây đây đây con con này nhỏ xíu rồi mấy bạn nhỏ xíu nhỏ xíu rồi ok chưa nó ăn nói chung là mình à, mình đã đặt bẫy rồi đặt à, đặt câu rồi là mình không đó nhầm khi coi nhầm coi nước đuổi à, nước vô nó làm khi nó đã chết không chưa cái kéo lên là đã khờ rồi nè nhưng mà con này các con mạnh mời tất cả các bạn xem hai chú cháu mình đi bắt mấy con lịch này như thế nào nha vui lắm thôi này trắng ăn mà biết uh, dính hay là chưa dính chưa biết má nó cắn đứt lưỡi chân trời móc từ từ á mà ghi, mày ghi mạnh quá đứt liền luôn dây dây mịn mà dây quá mịn này mình làm dây nông mấy bạn dây ờ, dây gân thì nó cuốn nó dính vô nó cuốn xe quá rồi nó, nó quát cái lưỡi rồi lôi luôn làm dây nông nó mới ờ, ấy mà nó dễ đứt không dây gân được nhưng mà dây nông thôi mẹ nó vô tới chới góc mắm luôn cả đút, đút từ từ ra qua cái này có thể dính á Ô, mày chà bá lửa cầm cầm cái thằng đứt dây à, dây nó mòn sẵn không? Không, thôi. Này, con này. Con xe. Trời để lại trong dây đi. Để lại đi hồi cắt. cắt đi, cắt, cắt luôn đi để hồi dính nó có có nồi. Nó bò nó từ lứa chân. đây đây, để hồi có nồi. Vậy. trời mới năm chút xíu mà có mấy cần gì nội con nào cũng ấy quá khứ luôn hai này có thể mình không ăn không ờ à, có ăn không ôi là trời nó đang rút cái gì nè đứt ngàn đứt dây nào con này có thể bự nè mày lôi xuồng nhẹ nhẹ thôi lôi quá nhúc nhích tao quay người ta khó nhìn lắm hả lôi xuồng lôi nhẹ nhẹ thôi tao quay người ta khó nhìn lại sẽ tới tí xíu bị dưới xuồng cái bộ mấy bạn ơi nó hơi lắc đó, này vuông nè nó là cái chồi á cắt cái chồi đừng giữ vuông sợ ăn trộm vô nó ăn trộm tôm cua rồi mấy bạn phải cắt gì đó bằng đêm ra ngủ giữ dính không Dùng bánh hàng quá trời hàng Vô bánh rồi, Hàng này bự dữ lắm Mà không biết con lịch bơ lớn thì không biết Dám sảy lắm trời Kệ để bà nó đi Giờ sảy sảy bắt lên mới biết Dây mày làm dây dài quá Rồi sảy liệt thiệt luôn rồi sảy không Dính dính dính uh, Mình đã, mình đã dính rồi Dính năm ai Ham thiệt Cái này trời Cán đứt nhỏ chân Anh em nào biết ăn lịch alo của mình Mình đang ờ, mình ở Sài Gòn đó nha ờ, Bạn bè nói Sài Gòn ờ, muốn ăn lịch thử của Úc Cà Mau Alo comment mình là mình giao lịch chứ Không có bán cho mê quá à. dao đi dao dao ham gì đâu trời dao dao gắt chứ con nó hơi nhỏ mấy người quìa cô có con, con đó quá trời con này đây tới vào nữa mấy bạn ơi tới vào tới vào tới vào nữa Đấy, mấy bạn tại quay xa chứ quay gần nó không có nhỏ đâu mấy bạn ê trời xong cái nào không bị cắn nước kia ta nó xe lên đó à có thể dính nè dây à, nó tục. dài nhưng mà nó lôi cũng đâu sâu đâu phải không ta à tôi tôi tôi cho mấy bạn coi là hàng này có thể là dính con này cũng không được bự không nhưng mà có thể wow bự quá đi wow. <laughs> yeah tham dễ sợ luôn trời chưa tới chồi giờ tới chồi nè à. rồi ờ. mới chồi giữa vuông nữa mấy bạn giữ nhưng khi sợ ăn trộm á trộm lắm cua wow. tôm sò huyết nó nó mò dính nữa gì hai này dính này dính không mà biết bự nhỏ thôi dính này dính này ok hai này ăn ngược ra ngoài mà dính, này, dính chắc thôi mà biết con bự nhỏ thôi mày cắm lửa hang bự thì nó bự gì không hang này tùy theo tùy, tùy ờ, chiều qua mưa quá trời mưa hang nào cũng nhét vô được chứ hết wow quá trận là trời ok <laughs> wow yeah yeah come on dạ khe luôn <laughs> bạn thấy gì chưa mình ta mình ờ, cắt dây nha mấy bạn một đống luôn nè mấy anh chị ngam luôn chưa thiên nhiên không á cái này giờ ở dưới vùng đất này trị giá cũng khoảng hơn trăm ngàn ký à chứ nó không mắc mà nó rất là ngon còn Sài Gòn mình chắc ít có lên tới chởn bởi vì để lâu nó chết mình có tới ba bốn cách bắt đó. một là mình vào mình lấy cây sắt nó như cái mỏ như cái lưỡi câu đó. mình vào móc lên cái lưng đó mình lôi lên luôn nghe mấy chảng bãi nè nhưng cái này vẫn sống còn cái này là cho lưỡi câu nó vô nó nuốt vô trỏng sợ con nào nó chết thì mình đem đi xa được nhưng mà ra cái này có này có thể vẫn sống tới cảnh á yeah. Ừ, ừ. dạ. nó lôi ngập xuống đó đó không biết dính không nặng nặng là dính hả tỷ lệ có tám mươi phần trăm mấy bạn ơi nó tục mới được Wow Cái này có thể bự nha Đây, có, có thể bự ra Thấy mê còn hơn gì nữa trời Wow Con này bự nha cây không có gì gãy cây gãy cây gãy cây nhiều quá quá mình dính mẹ trở lên trở lên hội đứt dây dụng tiêu giờ kìa <laughs> yeah yeah yeah ok nha mấy bạn có chừng à mấy anh em thấy mấy chị thấy không ôi thấy hàm ghê luôn con nào mấy cái này chạy vòng vòng tôi lúa chân chạy dài ra sau luôn gom lại luôn thôi nhóc luôn lâu lâu mình à, cũng à, đặt à, trứng về thuộc phao thôi các bạn ơi tại vì à, nói chung là không có trứng về đây mình cũng không đặt nhiều để ăn nhưng mà đặt số lượng ít thôi để à, trả chốt nhưng mà hôm nay nói chung là đặt cũng dư thừa chắc hơn nhiều hơi nhiều mình mình thua tha thăm hết nữa mình đi vô dưới xuồng nó mấy bạn mấy bạn cũng nhìn thấy nó hơi à, nha yeah. rồi ăn phao nữa này, rồi phao này đã dính rồi ăn nữa quá trời đã luôn không có không, không có khoảng nó chuông quá trời hồi nãy giờ chỉ nó có đứt lưỡi thôi mới xảy mấy ờ, anh chị còn không đứt lưỡi là 10 cần 10 bao là ăn hết 10 luôn các bạn thấy mê không <laughs> đây mình quay cho mấy bạn coi miếng vuông này ha miếng vuông này khoảng 2 ờ, hecta ở dưới này 2 hecta là quý rồi nói chung là không có lớn trung bình thôi tôm cua lịch rồi huyết thoải mái ôi hai này quá trời lôi dài luôn này ôi biết con bự hay nhỏ thì chưa biết được yeah. ôi dính nữa <laughs> trời ơi trời ôi cái hàm gì đâu mấy bạn coi thấy không một mũi xuồng rồi đó nãy giờ nó bò ở đây hồi mình gom lại mình, ờ, có được nhiêu con rồi cho mấy bạn xem bự bự không bị này hồi ờ, nó cống là trước khi trời chưa mưa thì trời mưa nước nó lên đó Thế nó chìm mấy phao để kiếm được cái nào không cái nấy gì thôi không, ờ, nói chung mấy bạn ơi là nói chung là hồi mình cấm là trước khi mưa nhưng bây giờ nước lên nhiều quá trời thành ra nhầm nhầm nhầm thấy cái phao còn nhầm cái phao nó bị mất rồi mình không kiếm gặp được những cái phao nào kiếm gặp được á, thì mình à, mình à, sẽ thăm nhưng mà những cái phao nào kiếm gặp không được á, thì mình sẽ bỏ ra ngày mai mình sẽ thăm sau này rồi đi thăm dài dài vô mà mấy bạn thấy không cái chòi nãy đó mấy cái chòi nãy là mình thăm dài lên giờ mình thăm dài rồi về chòi đó là để ngủ giữ vuông cái lúc mà mình nuôi sò á Ờ, rồi một khi ăn trộm nó vô nó mò trời con sò là dễ bắt lắm nó nằm như trang như cục đá một hai giờ mình ờ, đi vô là mình thăm ờ, những cái đập cua nè thăm thử cái gặp cua mấy bạn ơi cái này là cua sẵn đi cấm lịch bắt lịch thăm mấy gặp cua luôn coi có dính không Ôi trời. <laughs> wow, nói chung là dính à. Cô, cô ba cũng là nói chung cô miền Tây mình là cô này cô thả lại chứ không bắt được đâu cua này nó còn hơi mềm mấy bạn nó còn nhỏ còn non khoảng 3 lạng à con này ba lạng à, tới mình nếu dùng mình bắt hết cua này bán là... nửa ký hoặc là cua này đúng là cua mà cà mau mấy bạn cái ông cục mồi nó ăn chưa hết còn cục mồi này thả lại dở lên dở lên đây mình thả cho mấy bạn coi Yếm vuông ơi đùng con đó lột ra thành cua gạch bự chà bá luôn á. Thiệt ra nếu mà nó lột ra là mình nhận có 600 g. Yếm vuông 300 g mà lột ra khoảng cua gạch phải 600 g lột ra là bự gấp đôi mấy bạn con cua á cứng nó già lên rồi nó lột ra là nó bự mới mốt mình sẽ chia sẻ về ờ, cua cho mấy bạn xem này. chung tôi bắt cho mấy bạn coi thử một ngắm sò này thử coi thử nguyên nhân thì sao wow. một nấm rồi. mấy bạn nghĩ rồi thọt tay hốt nấm vậy đó mà nguyên miếng đất mấy hecta vậy đó là bao nhiêu nấm nè nói chung là sò này nói chung cũng có hao kẹp đó mấy bạn đó rồi bỏ cái vỏ thôi trời gần tối vô nướng mấy lịch mấy bạn vô nướng với lịch lịch với tôi mấy bạn này rồi lên lịch chính là mọi người ơi hồi nãy đã hồi nãy là loại bắt được nhiêu đây nè giờ ờ, mình nhậu nha gọi bắt quá đi chắc quá chắc luôn à. luôn còn nào ở đây, ở đây không có gì có mấy con sò quyết uh, ờ, cỡ ờ, 12 13 con ký à. Ừ. Rồi vô nào quý vị ơi. Vô. Vô <laughs> giúp mẹ rồi. Ừ. Nói chung à, đây mình có gì cho như ơi, đây. Vô kìa. Anh này anh mắc lập nãy nè. Vô vô vô vô. Vô. Vô nè. Vô nè. Vô nè đi cắm. Ờ ta cũng đi với cũng được cắm nổi. Vô nè quay cắn hả? Vô. Ừ, ngon ừ, gì. Lịch là lịch thiệt phải lịch ờ, mẫu. Ngon quá quý vị ạ. Các bạn mua sò bye bye chân à. con đây đây à cho em xin đi cho em đi em em tao tao tao tao tao bạn mày cái này tết của tao nè đó ngon à dạ ok này má lưỡi con nghe lưỡi con nghe cái gì nè ông bóc con chết chịu ăn nhậu kiểu này quá bụi luôn mẹ vô đó đi quý vị rồi quá chấm này chấm gì đây dạ. chấm dạ, nước tương dạ, nước, nước tương mẹ tương vậy đó anh hai bẻ ra anh hai khúc khúc em em bẻ không được ủa thằng nãy thằng bi nó muối ớt mà kêu vậy muối ớt đâu ngon ừ. chín chưa à? à cứng lắm à đâu chẳng giờ cũng ra ngoài rất rất có gì không có ai ruột không Để ăn mẹ đi thăm vô nhậu rồi tối luôn các bạn đã quá trời đã luôn ê càng chín rồi đó thì chín hết á con sò bự quá trời bự luôn nướng chui sò ngon sò này khoảng chừng năm chục con ký rồi à. mấy con sò này bự cái vú hơn cái vú của bà bóng ở thành phố <laughs> Ê, cái clip là không là nó cho nó chài em rồi <laughs> cắt quá phải cái clip đó, ờ, người ta quay riêng mình đây mình nhậu mình nói riêng đâu có liên can người ta clip đó vô vô vô mày dạ. bị chú không mày bỏ con sò mày đó vậy duy nguyễn đâu có kìa với cái đít bia cao lết kìa đâu phải đâu phải luôn <laughs> dạ cái này đi đến thái vũ dằn đó mà chịu mày à, đi bắt rồi đi buôn ca nấu mày gần mày guốc đồ nấu chết nó chơi rồi Mấy con này có chừng khét không mày ơi Khét rồi mấy mày ơi Dục á Trong thùng còn nhóc hết trơn nước nước thôi Khét khét khét, cái này bắt ơi Quyền Này chính rồi Vâng Nè Còn này hai con Cái ấp nha là của em here. Bye-bye.